Ok, hello anh em, xin chào anh em đã đến với kênh của Cường Phát Lộc Thì uh, Cường cũng chúc uh, tất cả anh em uh, Bắc Trung Nam, Ba Miền Một cái uh, cuối năm của uh, 2020 và chuẩn bị đón năm 2021 Thành công hơn, đó, may mắn hơn và thành đạt đó Thì uh, hôm nay Cường cũng uh, lâu rồi chưa làm những cái video đó nói về uh, tất cả các bộ môn bịp của trên thị trường hiện tại bây giờ đó thì à, những cái thứ mà anh em đã trải qua rồi những anh em mà đã chơi rồi những anh em chưa biết rồi á thì à, nếu anh em à, cảm thấy thú vị hay thì anh em xem hết video hoặc là anh em có một cái thắc mắc nào đó thì anh em comment bình tận bình luận ở dưới nha bình luận cho mình cái bình luận ở dưới và để cường rút ra những nhiều kinh nghiệm hơn để giải đáp cho anh em đó những anh em chưa biết á, thì anh em bình luận ở dưới mình sẽ giải đáp cho anh em hoặc là anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại 0898 543 111 để được Cường tư vấn và Cường sẽ nói rõ hơn về à, những cái bộ môn mà anh em à, xác định chơi đó thì à, anh em nhìn trên màn hình nha bên Cường cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ bịp của năm 2020 và 21 này anh em nhìn trên màn hình nè bên mình là cung cấp chuyên bài lá bài lỗi công ty bài kính đó đây là những cái dòng bài kính nha anh em nha và đây là những cái dòng máy đánh bài máy đánh bài đây là những cái dòng máy đánh bài bài của cái là đánh bài chợ nha anh em đó đây là những dòng máy đánh bài chợ cực kỳ à, mới nha anh em nha và nó đi kèm cho anh em về qua những cái máy tai nghe như thế này cực kỳ nhỏ cái máy này anh em chỉ bọc vào túi và sử dụng sim gọi bình thường đó và bên cường cung cấp cho anh em tất cả các loại bầu cua tem mẫu mã luôn có nghĩa là anh em chỉ cần gọi đến cho mình và anh em muốn chơi hộp kích cỡ bao nhiêu bao nhiêu đây là hộp chợ 2 phân 2 à, phân 7 anh em nha 2 phân 7 là hộp chợ còn những anh em chơi hột làm nhỏ hơn nữa thì mình vẫn làm được cho anh em nha đó rồi nói tới bài rồi xong rồi đồ cua rồi tiếp tục là tài xỉu quên mất nha cái tài xỉu đây tài xỉu này là khu vực anh em miền Tây hoặc là miền Bắc chơi rất nhiều về cái này anh em nha thì tài xỉu nó cũng nhiều thứ để mà chơi lắm anh em đó thứ nhất là hột nè nắp nè dĩa nè nói chung là nhiều đó thì anh em nếu mà xem cái kênh này anh em nhớ bấm vào nút đăng ký kênh và có một cái đường link của video á anh em vào đó xem thì mình đã làm rất rất nhiều về tất cả các bộ môn từng từng từng từng từng món luôn chứ không phải là mình làm bao quát như hôm nay thì anh em nhìn nè đây là kính đây là kính len đánh về chuyên bài à, bài kính nha anh em nha đeo kính vào anh em đánh bài kính nha chỉ cần lòn theo bài là quýnh thôi đó thì bắt buộc cái gì anh em chơi phải lòn theo lòn mới đánh được đó thì bên cường cung cấp cho em tất cả các loại nắp tài xỉu nữa đó nắp tài xỉu thơ đẹp anh em nhìn nè rất đẹp nha đây cái nắp camera nè đây là nắp camera cái nắp này nó camera nắp này là nắp 3D chuyên quấn cho máy soi đó anh em nha đây là nắp mà sơn um, có một xị màu đỏ chuyên quấn về kính đó đây là kính nè kính quấn à, nhìn xuyên à, nắp tài xỉu đó thì anh em thắc mắc hay là muốn biết rõ hơn thì anh em cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình nha tại vì à, video nó cũng có hạn đó mình không thể làm trực tiếp cho anh em xem được đó cũng như đây là những cái chén đây là chén quấn sóc dĩa nè anh em đây là cái cái mốt rồi mốt khiển từ xa đó anh em đó khi anh em bấm cái này nó sẽ mở mắt nè đó, bấm cái này nó sẽ mở mắt mở mắt cái chén này anh em chỉ cần là úp xuống và anh em bấm là nó sẽ mở mắt nó sẽ hao pin còn nếu như anh em ờ, để như không bấm á, thì nó sẽ không bao pin nó kéo dài thời gian hơn anh em có thể quýnh trong vòng là 4 3 đến 4 tiếng là bình thường luôn nha anh em nha nếu mà quýnh có cái khiển này thì quýnh 3 đến 4 tiếng là rất bình thường luôn đó chén này chén sứ nha anh em anh em thấy nào mà không tì vết luôn đẹp không không tì vết có nghĩa là bao cho anh em nhưng mà đừng có đập chén ra nha đập chén có tan nha anh em đó thì uh, làm thì có làm thì có mấy anh em nhìn tem nè đây là tem chợ tem uh, bột khu chợ anh em thích đó thì anh em liên hệ cho mình mình sẽ gửi tem cho anh em anh em về tự dán cũng được hoặc là anh em đặt bên mình đó thì uh, anh em cứ thắc mắc như thế nào liên hệ số điện thoại trên màn hình nha 0898 543 111 để được cường tư vấn nha anh em nha rồi còn gì nữa không ta à tiếp tục đây là những cái chip chip rung xấu mặt bầu cua này anh em đây cái chip và hộp thế này thì nó sẽ rung cho anh em những cái mặt bầu rung như thế nào như thế nào thì tất cả nó sẽ rung cho anh em chuẩn 100 phần trăm mình khẳng định nói với anh em là nếu như vào chip số mặt chuẩn 100 phần trăm nha anh em đó nếu anh em đã chơi thì anh em sẽ biết còn anh em chưa chơi thì chắc anh em chưa biết nha rồi đây còn đây nói về cái đây là cái máy rung đây là máy rung xanh nha anh em nha người ta gọi là máy rung xanh đây thì rung xanh này nó bắt qua cái bóng và nó sẽ cần anh em chỉ cần chạm hột và là rung thôi đó là miếng giá chạm hột máy báo rung xanh không tan cho chuyên dụng cho bầu cua và tài xỉu nha anh em đó, đây là máy rung xanh chẳng qua là video này thì mình chỉ làm giới thiệu cho anh em biết về cái ờ, những cái bộ môn ờ, chơi thôi còn anh em muốn chơi như thế nào thì anh em liên hệ trực tiếp là nó tốt nhất nha anh em đó, liên hệ trực tiếp thì nó sẽ hay hơn để mà tư vấn cho anh em đó, còn bài lỗi công ty thì khỏi nói bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách bài lỗi công ty luôn đây là bài lỗi công ty tam giác này anh em đó thì anh em nhìn trên màn hình nè anh em thấy những cái nút đậm như thế này đó nó sẽ có một cái nút đậm thì anh em đếm từ bên này đếm qua có nghĩa là một hai ba bốn năm sáu bảy cái này cái bảy nha bảy bít này anh em anh em thấy chưa đó thì ví dụ như anh em nhìn đếm đây là nước nè đây là nước ví dụ như là bít cơ à, rô hay chuồng rồi à, rô đây chuồng chứ đây là chuồng nè không chuồng đó anh em đếm nước thì đếm qua đây ví dụ như đây cái này cái bít nè bít cái này là cái uh, ri bít nha anh em anh em thấy chưa ri bít đó nhà mình, mình sẽ rút rút cho anh em xem nha cái này là cái uh, đầm này anh em đó cái đầm đầm đây là đầm ờ, đầm pro ở đầm cơ đó, anh em thấy chưa cái đầm cơ cái này là cây uh, ờ, chuồng nè anh em chuồng thì anh em đa tính nè đầm nè ri nè 10 nè 10 chuồng nè anh em anh em thấy chưa cứ nghĩa là anh em nhìn đếm đếm đếm đếm con á, thì anh em đếm trên này còn anh em đếm nước đếm bên này đó cơ rô chuồng bích là bên này còn mà một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ri đầm già xì á đó ri đầm già á, là bên này đó như ví dụ nè một hai ba bốn đó cái này cái bốn bốn này bốn cơ nè anh em đó anh em cực nhanh luôn đó đây là gọi là bài lỗi tâm giác anh em nha rồi thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh và đồng thời anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được tư vấn và hướng dẫn rõ hơn về đồ chơi bịp là như thế nào anh em nhé Xin chào anh em